Xin chào các bạn Hiện tại là TVL đang đứng ở trên một cung đường rất là đẹp luôn Cung đường này à, phải nói là đẹp nhất nhì à, ở nước Việt Nam luôn nha mọi người Một trong những cung đường đẹp nhất Việt Nam Đó Cung đường mang tên Bác Võ Nguyên Giáp Nha mọi người Thì uh, à, TBL đang uh, đi qua đây thì uh, phát hiện ra À, một cái à, chuyện à, hết sức là kỳ bí luôn thì theo mình biết được á đây phía sau đây là hai ngôi mộ của hai bé bị nói chung là hai bé à, không may mắn nên đã ờ, tạ thế tại đây thì ờ, hôm nay mình tới đây để ờ, đốt nhang và cầu siêu cho hai bé đó thì rất mong mọi người cùng đồng hành với TBL trong cái clip này nha đó thì ở ngoài nhìn vô rất là rùng rợn luôn thấy nào là treo cái này treo cái kia rồi nhan khói rồi hết sức là rùng rợn luôn thì đi sâu vào trong đó thì uh, rất là nhiều uh, giấy tiền vàng mã và đồ ăn thức uống gì cho con nít đó, rất là nhiều luôn thì uh, mong mọi người hãy cùng TBO uh, bước chân vào để khám phá xem cái mộ này của hai bé này như thế nào nha đó mình cảm thấy ờ, rất là ớn lạnh luôn khi ờ, bước chân tới đây luôn mọi người rất là rùng rợn luôn cảm giác nó như thế nào á nó nó nó khó diễn tả lắm mọi người thì mọi người hãy ờ, theo chân TBL để biết được những cái hình ảnh tiếp theo nha. Let's go! thì con làm uh, giải thuyết phim về chỗ này á à. chú uh, có thể uh, cho con uh, hỏi một uh, số việc đây không không ô chú không rành đâu không rành hả chú ít rành lắm con à dạ <laughs> chú uh, <laughs> ở xa lâu lâu tục đạp xuống ha dạ đạp xuống chỗ này mà chú không rành đâu dạ này cái miếu chứ đâu phải cái mạ mồ đâu phải không con mồ con à dạ cái mồ cái mồ cái này có ờ, sự tích gì không cô? Đường sự tích dữ. Dạ. Dạ. đây đây em đổ vô về cho gà cái đồ ăn chị. ở trong đây nhiều lắm chị à hả vô đây lượng mớ chai này Ở này lâu chưa cô? Lâu rồi, à. lâu rồi, như tiếng lâu rồi À Nó chỉ xuống mới chỉ là Cho con đốt nhang ờ, Quan tâm bà cái gì đó Cái này à, sự tích hồi xưa là sao cô? Không biết rồi, cô à. không biết, không rồi Cô không phải ở đây nữa <coughs> cô đi dọn rác hay là lấy à, mổ à, cô đi dọn rác cô lượm dạ. à. chắc, chắc mấy cái này đây quá Ừ. ở đây có hột việt sẵn luôn rồi nè có cái tự mà nữa luôn bánh đồ của con rồi giờ trứng ở đâu có cái đó là của tôi ừ. cho cô kêu bán đồng bán đường được lấy việc này tụi con nhà báo ăn lại gì dạ tụi con uh, youtuber youtuber dạ đây cô cụ đố mấy cái này đều chứ? dạ cái nào mình ăn được thì ăn còn cái nào ăn được cho gà cái này bao nhiêu năm rồi cô cái này cũng mới đây dạ mới đây đúng trái chỗ này, chỗ này là một cái nhi chỗ này ha cô ừ. còn trong kia trong kia có cá cái có nhi ở đây là hai nhi yeah. Dạ. đó nhi như nó vậy yeah. Dạ. <laughs> đốt không lên luôn á không cháy luôn á không không nóng quá con đốt là làm hai lần con đốt một lần nhiều quá à. một lần nhiều quá là cháy cái hộp đây nè cái gì lấy hộp đây, đi đó mấy chỗ con ở đó dạ người ta ở khu vực này người ta đánh xe ô tô tới người ta chăm sóc cho cái khu vực này luôn khá mọi người kiếm miếng giấy miếng gì đốt nó cháy quá không cháy Ôi, tự nhiên cháy luôn Ờ, khu này nghe nói là hai nhi nha mọi người hai nhi mình sẽ à, cố gắng mình à, đốt cho phần nhang này phần hương này nó cháy để à, mỗi bên một ít một số người dân nói ở đây là có à, hai nhi lần nha mọi người đó, đồ chơi quá trời luôn nè không đồ chơi cho các bé quá trời luôn nào là búp bê nè nào là những cái à, trong trống nè nón mũ giày dép cho các bé nè thì uh, mình cũng có hỏi thăm một số ờ, người dân ở đây á người ta nói là địa điểm này có hai bé nhưng mà cũng ờ, mới đây nha mọi người mới đây à rồi à, hai bé à, hiển linh cho nên là một số ờ, anh chị đã tới đây và mua sắm cho các bé thì à, bây giờ mình sẽ à, đốt nhang và khấn vái cho các bé à, ấm lòng và mau siêu thoát về cõi Phật nha mọi người đó Nam Mô A Di Đà Phật thì à, chỗ này mình sẽ à, quay xuống đây tạm thời là mình cũng không biết chỗ nào là chính xác vị trí của à, hai bé nữa nha mọi người thì bên đây mình thấy có một cái khu khám thì mình sẽ uh, ở đây và cầu cho các bé siêu sinh nha mọi người siêu sinh tây phương cực lạc nha mọi người đó thì nam mô a di đà phật chín phương trời mười phương đất đất nước ông bà thần linh thổ địa nơi đây chứng giám phù hộ độ cho hai cháu về cõi tây phương cực lạc sớm thoát khỏi cõi ta bà khổ ải nam mô di đà phật à, thì à, mình cũng à, cầu chúc cho các cháu cũng uh, tuổi còn nhỏ à được uh, theo uh, cõi Phật để mau sớm một là đầu thai hai là siêu sanh nơi cực lạc nha mọi người đó rồi mình sẽ thắp những ngán nén hương dưới đây cho các uh, chỗ này nó chặt quá mình sẽ cắm ở đây cho bé uh, ấm lòng mình ờ, cầu chúc cho các bé ờ, mạnh khỏe gọi là sớm mau đầu thai và đi theo con đường ờ, chánh đạo nha mọi người để tốt cho các bé rồi bây giờ mình sẽ qua bên phía bên kia nghe nói bên này có một bé và bên kia có một bé nữa thì bây giờ mình sẽ di chuyển qua phía bên kia Mô A Di Đà Phật chín phương trời mười phương Phật đất nước ông bà phù hộ độ cho bé gọi là vong linh hương linh ở đây một hương linh nhỏ bé sớm siêu thoát khỏi cõi ta bà cực khổ về với tây phương cực lạc a di đà phật theo đức phật thì à, mình sẽ à, cắm hương ở đây để cho các bé à, được à, hưởng cái sự ấm áp và cái hương của à, tất cả mọi người cầu chúc cho các bé siêu sinh sớm đầu thai hoặc là theo con đường chính đạo về cõi Tây Phương cực lạc A Di Đà Phật thì à, lúc nãy mình thấy có một chiếc à, xe ô tô đi vào đây và bây giờ hiện giờ là có thêm à, một số cô chú anh chị nữa nè để đi vào đây để khấn vái cầu chúc cho gia đình chào chị chào chú chú ờ, có biết ờ, sự tích gì về hai cháu này không chú không, dạ đây mọi người rất là nhiều đồ cho bé này luôn áo quần tùm lum anh giày mũ nón dù trong trống sữa tất cả các thứ phục vụ cho em bé trẻ nhỏ Đây mọi người Đây là vị trí của ờ, bé thứ hai thì phải Đó rất là nhiều đồ đốt để các bé được uh, sớm uh, siêu thoát và có đồ dùng ai cũng cầu mong cho các bé được sớm siêu thoát hết